vào đấy anh em khách đi đi đi vào đây anh là trần hạo đây rồi xem clip nhiều bây giờ mới được gặp mặt anh ấy. Vâng, thì cái đấy em có gọi điện cho anh ấy ừ. thì, vâng thì công việc của em là có thế đây tao gửi cái ờ, em ờ, trông anh đi ừ, thì em sẽ đi vào cùng anh và trong đấy thì thường bọn anh thận phạm lam biết thì không vào được bọn bọn nó để ý lắm chỉ có lức thôi nên là bọn công tử có nhiều tiền anh thua nó cũng nhiều bây, bây giờ vào là ba đĩa là xanh chín hết đúng không anh đúng rồi ba đĩa xanh chín hết dũng vào lấy ờ, quân đi ờ, lùa quân à này quân quân, quân quân có tăng không hay không tăng quân không tăng không tăng hoàn toàn luôn yên tâm nói chung là bọn anh nhiều đấy ừ. ờ, phải đảm bảo cho người người đưa mình đi và an toàn cho cả người của anh nữa em mời anh cũng được Ờ, đây là bộ bài vâng em thấy con muốn test các bác còn một việc cứ để xem lo đấy cứ đưa con muốn đưa bộ vâng. bài này xong óc lấy con muốn tép ra vâng. con nào cũng được nhưng mà nếu mà thường thường hay thì con muốn test thì lấy con muốn tép ra vâng. chứ người ta nếu mà còn cần con khác thì giờ để anh làm con khác thôi à, đúng cắt mà thường con tép là được ừ rồi đưa con nào mà dùng con cắt con đấy ừ. cái hình thức nó đơn giản như này này đây nhá cái cái này là mình lùa mỗi quân là cái đánh như nào không nhỉ đây đây ví dụ là quân của quân đấy nhá quân à. bài em đánh đúng không vâng. nó sẽ có một cái điện thoại đấy nó sẽ báo thông cho mình à. điện thoại này vâng. đấy cái này thì để cho, cho trong anh nó làm việc thôi chứ em vâng. không vậy thì tí tí nữa cái điện thoại này sẽ để ở chỗ em để giống cái điện thoại của em ừ đấy giống điện thoại luôn rất giống điện thoại của em lắp lắp ốp vào được cái gì anh lắp thoải mái đấy để ốp em luôn vâng. đây chẳng hạn điện thoại lên thì không anh không đấy đấy à. này thôi còn uh, báo đánh thì tắt nguồn hết mà vâng, chưa vâng. đấy nha mình đặt gần đây nó báo mình dạ vâng. lẻ nó báo một dung tứ tử hai dung còn sốc đôi không dung vâng. thì đấy là việc của của sâm anh rồi vâng. còn với em chỉ việc là đi theo thôi là, vào ấy đánh thôi vâng. à, em ấy phím nhưng mà đánh vâng. nó đơn giản hơn đây này đặt đây này cái sóc xong này cái sóc xong ai sóc được vâng. đặt xuống đây nó báo này lẻ nó sẽ là dung một dung cục dung mình ra trong người này vâng. còn tứ tử nó sẽ là hai dung vâng. còn sốc đôi không dung đấy là anh nói qua để cho em yên tâm thôi Còn mọi việc thì là để người của anh lo lo hết còn phục dung thì thì cho trâm anh đeo Cho anh đeo hoặc em đeo cũng được không quan trọng cái việc này thì có thể là để em về làm được nhưng mà em cần thợ vâng. em cho thợ đi vâng. bình thường thì là người ta vẫn đến mua của anh và đưa về tự làm vâng. nhưng mà em cần thợ thì còn thợ nữ thì ok để anh gì cho nhá đi cho thợ đi yên tâm để thu nhiều để em gỡ lại tí ừ cho anh à, đi thay quần áo là, là đi hộ anh tí nhá thì một canh thì có trong khoảng hai tiếng rưỡi ba tiếng thôi mà ừ. bố trí của mèo thì mà kẹo thì tôi cắt đây bóc ra đấy nhó cắt nghe cái cắt quần thôi ừ, qua cũng được ừ. qua đánh sớm hơn hôm nay đánh sớm hơn nhỉ cắt quần gì đây quần gì bốn tem này con bốn tem mọi lần cắt bốn tem cắt bốn tem tem cho nó có tiền đúng không ừ, tem tiền tiền tình à, tù tội à, đâu này, quốc này 20 triệu không đủ rồi thôi ui Cú con này Hồ lì nó xin đưa thuốc Bốc hồ thì bốc nhanh lắm ừ. thôi ui Cho anh xin đưa thuốc em Cho anh ờ, bán thuốc Vâng anh Cảm ơn xin nhá ừ. Cú nếu đánh ra Tầm thuốc cho nhanh Vì được trăm ngay Trăm ngay là ờ, đặt là một nửa nữa Đằng sau đưa hai tay nhá Cận đến phiến rồi nhỉ Đại rồi nhà mình Nào sẽ chơi Không biết chơi đẹp dạ. Đây Đấy Nói một cái thích thôi á Không chấm không chấm bốc hồ chứ đùa chắc chắn hết cái trắng gì không kệ Thôi, quan trọng gì nhầm đánh thì mẹ xanh chín thì quan trọng nếu nhưng ông ừ, nào bảo xanh chín là ông bịp nhất à. <laughs> mẹ tôi đánh bạc chiếu ra biết bịp cái gì kìa tôi chỉ ăn tiền người ta vậy ít thôi qua chưa đỏ phết cả ít chỉ vậy qua đỏ đánh nhiều tóc bạc hết rồi này soạt nhiều đúng đấy mất máu nhiều mất nước nhiều đi đánh toàn đưa người yêu đi đánh thế này hôm cô này ai cô kia cô thế à bạn nhiều gì nói lộ mất nhỉ yêu không công biết rằng chẳng Anh thiếu gì người yêu bằng gì chuyện đấy nhỉ Trường hot à, Lim hot à Em gái này tên là gì? Trường Anh Trường Anh luôn? Ừ, ờ, Trường Anh à. Họ Sao, sao, sao, con nút rồi em, có nút rồi em Nguyễn Trâm Anh người ta nhìn người yêu anh mà anh hay để cho người cái gì cái ví dụ sinh thì người ta nhìn xấu ai nhìn gì ờ, anh phải vâng. ánh diện nhưng vâng. à. anh không ngại đi chốc đĩa đấy anh chỉ cần có gái sinh đi theo cùng là là ok vâng. anh chỉ không sao mất tiền anh chỉ cần em ngồi bên cạnh là anh vẫn tin anh chỉ cần có lý do dạ. thôi đúng không đi nhau chết đây nhá chấm đây để đây nhá ok à, ngày chân nhân trắng này xong cái cá không nhỉ chơi luôn nhá thắng luôn không mặc giờ theo anh cái đơn ăn liền lit vợ cầm tiền cho chưa. xong chưa nào mở vợ đi nhỉ vợ chị có nhỉ vợ tôi có đi thu tiền vâng, vâng. mở lên mở lên lẹ lẹ thôi em cái à. cái mở đầu đã thu được một triệu này một triệu này thuận vai cháu chồng ấy nhỉ ok dần nhanh chị cháu để nhà cho ai quan trọng em đây này nào đưa bên kia cân nặng kìa xong chưa bao nhiêu đấy dạ, anh còn bao nhiêu đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy theo cầu cân chưa đưa bên kia cân lẻ thì 5 triệu đấy, tối đa 5 Đó. triệu vào em đưa tiền đấy anh anh lấy cho 5 triệu đưa một cái thì có nhưng hai một ba bốn bốn năm đi cầu đi nó đang cầu ấy bắt này nhảy cho 5 triệu lên trên bắt lẻ. ạ từ từ à cái kết thêm lẻ thêm triệu nữa riêng cho châm banh. Nè, thêm 2 triệu. 2 triệu à? Ừ. Ăn luôn em. Ăn luôn. Rồi. Xong chưa? Mở nhá. Rồi, mở đi. Mở đi. Này, này. khổ thế chưa? Yên thế, yên thế. Cái đấy không cái đấy em ăn. Cái đấy ăn rồi, cái đấy. Ăn rồi. 408 này. Cái thằng này không biết cái gì mà cứ nói chị một triệu à? từ thôi một triệu này hai đây cái này hai phát đều đua nhỉ đây chuyển ngay nhỉ chuyển chuyển nhỉ bắt đầu là chuyển ba trăm đánh em đúng mà cái cân đang được chồng lại theo à, cứ đánh cầu thôi cũng đánh cầu dầu ngay khát nước kia, rồi kia kia cái làm việc cái làm việc cái về đây này đã vào chẵn ờ, hai triệu đó, đặt luôn rồi đá cân đặt đấy cốc cùng mở luôn nhá cốc luôn đấy. Thừa cho cho banh 2 triệu Đấy lại cho banh rồi, thấy chưa Nghiện em rồi, chắc là nghiện Thật rồi này Anh chỉ nghiện tiền thôi, mở nhá Mở Ui trời ơi ờ, ờ, ờ, anh đâu, Em lại hơi nhầm rồi Mắt của ba đồng hai rồi đấy Hòa mắt Xong rồi Tiền cuối kia vẫn lẻ thì đánh đi Tiếp tục cái cầu Tiếp tục cậu trắng Lẻ mười hai triệu chặn tiền tìm cách kiểu gì đâu ừ. cả hai đã mất lẻ ba triệu đó em đã mất mấy triệu rồi hai triệu rưỡi thôi 3 triệu 3, 3 triệu, rồi ok 6 triệu 3 triệu 6 triệu à vâng, ok đây 2 triệu đây 2 triệu chắn thừa chắn thừa 5 triệu cô đặt rồi. em mở cho anh tiếng này được. mấy triệu một chắn thừa 5 triệu có thân này á ba bốn năm tổng chỗ này là 8 triệu này ok riêng cho anh thừa 5 triệu. triệu đặt luôn em Tập ơi, tiếng này em mở đi, mở cho đỏ Có vẻ thích mình rồi Ngươi, 2 triệu đánh nốt này còn triệu đi Hôm nay chơi lớn nhá Ờ, đấy, đánh tiếng bạc đấy, quê hương đấy. Không thừa lốt cho ông triệu này Triệu để đi về quê, không cho người ta đi về quê à? Cho hết luôn à Không phải mở nhá Bây giờ anh, anh, kiểm tiền anh đếm lại tiếng này cho mày Đủ là hai, đủ là Đi theo gái mà không mang đủ tiền 5, 6, 7, tức là vợ 9, 10 rồi ok ai mất ra, ra lẻ một triệu nữa thôi tôi mở thế này mười mười một triệu anh ơi mà mày hai, rồi ok đủ không đánh đánh nút thế này đánh tôi đủ 12 triệu không sợ gì tôi em mở cho anh được rồi cho em mở Ui, lẻ lá trắng nói thế nào xong rồi lòng nhau nhỉ thêm này đánh thẳng đây của cái nha, bốn trăm từng làm nha, tám triệu à một này hai này ba này, năm này sáu này 7 này, 8 triệu về đi. Cái thằng này ngồi theo mà không cho tao à? 1 này. Ôi giời ơi, biết thế nào rồi chị ơi. 3 triệu của Trâm Anh đây. Ừ, hết tiền. Ờ, hết tiền rồi. Hết tiền thì Nào, của hai em không anh nước tiếng cuối nhá. Tiếng cuối đi. Cho cái sợ cái luôn hôm nay ngày mai. Nào, đôi mắt cái cân đang tiền. Nếu biết tiếng gì mẹ chẳng muốn đánh cầu. Thôi thôi thôi, mày cầm ngay cái 100 về đi, đi xin đi uống nước. <laughs> hết rồi này, nó chẵn. Rồi. Nhà này kết nẻ gì? Hết này. Xuống hết đi. Tôi còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Nào. 5 triệu anh. Cái hôm tiếng. 5 2 rồi 3. cái này đang để tiếng này. 5 6 triệu này. 7 triệu, 8 triệu. Không vất ra ngoài thêm ờ, uh, 6 triệu nữa. 6 triệu nữa 1 2 3 4 5 6 triệu nữa. Yên tôi mở tiếng này. Đấy, còn ai chơi nữa không? em rồi, làm gì còn tiền nữa. Đấy. Em làm hết. À đấy. Cái được. Cái được. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi nhầm rồi tối mà nhìn nhầm thì thấy thua người này đau rồi như này ờ, tám trăm ngã ngửa người từ đấy sao em biết sao em biết anh nhầm rồi rồi rồi rồi rồi rồi thôi bây giờ dạ, ok đấy ừ. tinh thần này dẫn đi cái đánh một tỉnh hơn cả mình thế là ok dẫn đi cái đấy tỉnh hơn cả mình thêm nữa đi tận tay mẹ cô lên lên tiền một xuống mà đánh đi đấy phải sợ thua sợ thua đừng bằng được không chưa không người không có tiền thì ngồi im nhá triệu sáu là triệu sáu không có tiền là con cứ nói nhiều cơ đây mấy triệu đây 3 à? triệu à? Kia cho anh lấy mấy triệu. Làm cái tiền thì ngồi bắt đầu. 3 triệu à? Nó sáu triệu. Ai vẫn là chẵn 5 triệu nữa tôi cần. một Anh có đủ không? Anh thừa luôn. năm năm triệu. Rồi, à? thế là thành 11 à? 11. 11 Lẻ thừa 5 triệu nữa Đắt Đủ tiền không? Cho cho mày đắt thế Đủ tiền lại nói em Lẻ thừa Lẻ thừa 4 triệu nữa 4 triệu Đây 462 4 triệu đây đây, đây, khả năng nhà nhá, cho anh ăn ăn ăn bằng ngoài đi. Ăn bằng ngoài đi. Không phải 2 triệu, hai triệu, hai triệu. Bớt triệu. Bớt bằng 2 triệu. Triệu sáu nữa này. Thừa lại người ta luôn cho gì? Đây, có thể hết tiền ờ, vợ lên tiền nhanh rồi. À. Đây là 11 triệu. Triệu à? 6 nữa. 1 bảo cầm em trăm đi bốn đấy năm sáu bảy đi taxi về chín thôi kệ mười không có tiền đi taxi thì tí anh em sáu tám mười đây đủ 11 triệu cho hai vợ chồng ông này à đây người đây lẻ à, còn vâng. cho ông dơ ờ, lên dơ lên dơ lên lẻ còn cho ông một triệu nữa này để ba trăm hai vợ chồng mình mở để em bắt bánh đa mở nhá mở trắng ôi trời ơi Đấy là kết lẻ thế mà đéo ra Này dẫn cho người khác đi cái đỏ ngay Dẫn người đẹp thì đỏ ngay Quá đẹp Thôi nghỉ nhở Thôi nghỉ thôi Mời em công ước Này tiền này tiền em giữ hộ cho quần cá này có gì không đấy Đấy bóc đi má mái Bóc ra đi xem thế nào quần này châm anh nhỉ Đâu mà Tay chân quá tay chân quá Nhấc cái lên tay sân quá Có gì không Ờ, ok ok thôi mai chơi đồ thơ vui vẻ rồi dạ, mai lại chiến tiếp ôi nhiều rồi được bao nhiêu